như vậy không còn mấy ai tin vào những mục tiêu như sẽ cổ vũ và động viên khích lệ các thế hệ đi sau tiếp bước noi gương, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao mà Bộ Công an luôn tuyên truyền. Bộ phim này được thực hiện cũng chỉ nhằm đánh bóng cho hình ảnh lực lượng còn đảng còn mình, hoặc thậm chí là chỉ đánh bóng cho phe nhóm của anh em các ông quan tỏ mà thôi. Ông Trần Đại Quang là người có thâm niên và từng kinh qua nhiều chức vụ trong ngành công an, giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2011-2016. Tất nhiên, sự nghiệp của ông gắn liền với nhiều chiến công đàn áp người dân. Ông Quang từng có công lớn trong việc đàn áp các cuộc biểu tình của người thượng Tây Nguyên giai đoạn 2000-2004 trên cương vị Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Bộ Công an. Những câu chuyện kể về những chiếc xe tăng tàn sát đồng bào không thua gì Thiên An Môn, những cuộc vây bắt, săn cùng đuổi tận đồng bào như săn thú, những cuộc hành hình bí mật mang hơi hướng IS khiến ai từng nghe qua cũng phải rùng mình ấn lạnh, đến tận bây giờ vẫn còn lan truyền đây đó. Hình ảnh một bài viết trên trang Tiếng Dân, những di sản thành tích của Trần Đại Quang. Trên cương vị Bộ trưởng Bộ Công an, ông từng thẳng tay đàn áp các cuộc biểu tình chống Trung Quốc, biểu tình về cá chết. Chiêu trò được ông áp dụng như cho an ninh thường phục trà trộn vào đoàn biểu tình gây rối, kiếm cớ để công an sắc phục xong vào đánh đập, bắt bớ thậm chí cho an ninh, lập nick ảo, làm quen với những Facebook kêu gọi biểu tình nhằm nắm thông tin về thời gian, điểm hẹn, sau đó tổ chức vây bắt, đánh đập người biểu tình. Thời kỳ ông Quang lên nắm quyền tại Bộ Công an cũng là thời kỳ các nhà bất đồng chính kiến bị bắt giữ, bị kết án nhiều hơn so với trước đó. Và đây cũng là thời kỳ nổi lên nhiều vụ cướp đất khốc liệt như vụ Văn Giang, vụ Dương Nội, vụ Đoàn Văn Vương. Nhiệm kỳ Bộ trưởng Bộ Công an của ông Quang cũng là nhiệm kỳ nhiều tai tiếng trong ngành công an, với nhiều tướng lĩnh sĩ quan công an bị bắt vì phạm tội, điển hình như vụ Vũ Nhôm, vụ Nguyễn Thanh Hóa, vụ Phan Văn Vĩnh. Hình ảnh cựu thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa bị xử 10 năm tù. Ngoài ra, khi lên nắm chủ tịch nước, ông Quang còn bị dính scandal khai mang tuổi và lộ bằng giả. Ở Việt Nam ai cũng biết ngành công an là một ngành siêu quyền lực. Nỗi sợ công an lớn đến nỗi các bà mẹ đem công an ra làm ông kẹ để dọa trẻ con. Cán bộ công an từ cấp phường xã đến cấp bộ đều ngông nghênh không coi ai ra gì. Công an cấp phường thì làm bảo kê cho nhà hàng, cửa tiệm, khách sạn, quán karaoke, thậm chí là cả các quán vỉa hè. Muốn yên ổn làm ăn thì cứ phải đóng hụi chết cho các chú. Cấp to hơn thì bảo kê cho tội phạm có tổ chức như buôn bán ma túy, mại dâm, đường dây lừa đảo qua mạng. Với quyền lực tuyệt đối họ tự đề cao mình, thi hành công vụ thì bất chấp luật pháp, bất chấp hậu quả. Vì họ có lỡ đánh chết người thì cũng chỉ bị tù nhẹ vài năm, hoặc thậm chí chẳng bị truy tố, chẳng bị đuổi khỏi ngành. Với thành tích cá nhân của ông Quang như đã kể ở trên, và với hình ảnh của ngành công an trong lòng dân chúng, thử hỏi phim về ông Quang khích lệ lớp trẻ đi sau điều gì? Phải chăng là học tập theo thói tàn ác khi đối xử với dân và coi dân là kẻ thù?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 vì bị cho là có những liên kết với các cá nhân hoạt động dân chủ nhân quyền. Ông David Vũ Văn cho Đài Á Châu Tự Do biết hôm 9 tháng 2, sau khi đáp chuyến bay xuống phi trường Tân Sơn Nhất hôm 27 tháng 1, ông về thẳng nhà người thân ở Trà Vinh cho đến sáng ngày 30 tháng 1 quay lại Sài Gòn. Khi vừa mới mướn phòng ở một khách sạn tại phường 14 quận 5 xong, thì có hai người mặc thường phục cùng với 5 công an mặc sắc phục ngăn chặn sóc nách ông Vũ đưa về đồn công an phường 14 ở ngay bên kia đường. Hình ảnh bài báo trên website Đài Á Châu Tự Do. Ông David Vũ nói công an đã sử dụng chức năng nhận diện khuôn mặt để mở khóa điện thoại của ông. Sau đó, công an đã truy được tất cả các dữ liệu trong điện thoại in ra gần 200 trang giấy A4 và bắt ông ký tên vào. Họ lấy được máy tôi, họ tìm khắp các dữ liệu tôi sinh hoạt với cộng đồng rồi tôi ký tên vào các thỉnh nguyện thư gửi cho các nghị viện Âu Châu về vấn đề nhân quyền Việt Nam. Những tin nhắn gửi cho cộng đồng Âu Châu họ đều ghi ra hết. Những bài thơ của tôi họ in ra hết. Rồi trong những ngày đó họ bắt tôi ký tên trên 200 tờ giấy A4. Ông Vũ cho AFA biết thêm. Trong khi làm việc, công an nhiều lần hỏi ông rằng có nghe đến các trường hợp trước đây của ông Michael Phương Minh Nguyễn và ông Châu Văn Khảm không? Theo ông Vũ, những câu hỏi này có ẩn ý rằng ông cũng có nguy cơ phải chịu tình trạng như vậy, cùng với đó là các biện pháp đối phó với gia đình ông. Họ đe dọa nếu ông không làm theo lời của họ thì gia đình ông sẽ không được về Việt Nam. Ông Vũ nói với AFA. Hình ảnh ông David Vũ Văn bên phải trong một buổi sinh hoạt cộng đồng tị nạn tại châu Âu, ảnh do ông cung cấp cho AFA. Khi đăng nhập được vào điện thoại của ông Vũ, công an tìm ra thông tin ông Vũ có cuộc hẹn gặp với hai người bạn vào ngày 9 tháng 2 nên họ bắt ép ông Vũ phải hợp tác làm theo kế hoạch, đổi lại ông Vũ sẽ được cho lên máy bay về Thụy Điển. Có một sự việc khôi hài là ông Vũ lại bị lực lượng công an yêu cầu viết đơn tố cáo theo mẫu của họ, với một nội dung theo khuôn mẫu là ca ngợi nhà nước Việt Nam và tố cáo các tổ chức của người Việt ở nước ngoài đang hoạt động với mục tiêu chống phá đất nước và chế độ. Ông Vũ kể lại, bởi vì họ mở được điện thoại của tôi, Tôi sợ những anh em của tôi bị bắt, cho nên họ yêu cầu tôi viết gì thì tôi viết y chang như vậy để ký tên. Họ có viết một văn bản nói đại khái là Việt Nam rất tốt, đừng nghe những lời suối bậy ở bên ngoài. Tuổi trẻ đừng có lầm tưởng mà hãy nhìn nhận hiện tại, tôi cũng không nhớ rõ hết. Theo tường thuật của AFA, đến chiều ngày 2 tháng 2, ông Vũ được thả ra nhưng bị tịch thu điện thoại mà không có biên bản. Công an đưa cho ông một chiếc điện thoại khác nói là để liên hệ với công an và hẹn gặp hai người bạn của ông. Tuy nhiên, sau khi ra khỏi đồn công an, ông Vũ đã bỏ điện thoại, tìm cách cắt đuôi công an rồi vượt biên qua Campuchia. Sau đó, ông đã cố gắng trốn thoát qua Thái Lan. Vì nhanh chóng tìm đường trốn thoát ra khỏi Việt Nam nên ông Vũ chưa thể liên hệ được với sứ quán Thụy Điển trong nước. Hiện nay ông Vũ chưa xác định xem sau khi về đến Thụy Điển thì ông có báo cáo lại vụ việc này hay không. Hình ảnh ông David Vũ Văn tham gia trại hè tại Đức khi được phóng viên Đài Á Châu Tự Do hỏi về việc liệu rằng ông Vũ có bất kỳ hình ảnh hay bằng chứng nào để chứng minh rằng ông bị bắt, câu lưu, tra hỏi trong suốt thời gian qua, ông Vũ cho biết trong khi đến khách sạn một mình thì ông đã bị khống chế nên không thể chụp hình hay ghi âm gì được và cũng không một ai biết là ông đã bị bắt. Ông Vũ chỉ cho biết rằng sau khi được thả, ông có quay lại khách sạn sao mai, nằm trên đường Nguyễn Trãi nơi ông bị bắt gặp chủ khách sạn đồng thời ghi âm được cuộc nói chuyện đó. Ông cũng đã cung cấp đoạn ghi âm cho AFA. Nội dung trong đó cho thấy cô chủ khách sạn đồng ý nếu cơ quan chức năng hỏi thì sẽ trả lời đúng như sự thật. Còn nếu báo chí phỏng vấn thì cô không có lựa chọn nào khác ngoài từ chối vì cô không muốn hết đường làm ăn. Cái gì là sự thật? Nếu là có thì cháu sẽ nói có. Thì cái vụ việc đó là có thì cháu sẽ trả lời là có ạ. À